Hello. Good evening, teacher. Good evening and oh, happy, happy Halloween. Happy, happy Halloween, teacher. What am I? What am I? I am a rabbit. You're you are a witch. What am I? I you are a witch. witch. Yeah, a witch. I am a witch. My God. today. Halloween, so, oh, teacher. Happy Halloween, everyone. Happy Where's Halloween, teacher. Please. Where's your costume? Where's your costume? Do you have? Oh, no, no, no. Không nhìn thấy. Okay đây, đây, đây, đây. Cô đã mua được cái cái giỏ. It's a trick or treat. Kinder Toy. Yeah. Trick or treat, I love it. When I'm small, I. Where's your costume? Where's your costume? Ta con sao các con làm câu 18 hả 19 cô là phù thủy hả thủy ok đúng rồi cô là phù thủy đấy là Halloween á phù thủy xấu xa trang phục khóa chào các con đâu trang phục trang phục khóa chào các con đâu có mình cô à có mình cô hóa trang đâu lớp trang dạ, phục các con đâu trời ơi ok Today is not Miss Hương, not teacher. Hương, I'm not a teacher không today. Không dùng đâu cô ạ. I am a witch today. Okay. today I'm a witch. Just for one day. okay. Ú thì kia. Chẳng có trang đấy các bạn nào mà trang giống cô. Cô còn một trang phục nữa, lát cô sẽ cho con xem. Đó con biết là gì, đoán từ giờ đến cuối cuối cuối giờ đi. Ờ, vậy đó là có phải là má cà rồng không cô? No, not a vampire. It's Monster? <laughs> no, it, it's a, a character in a scary movie, in a horror movie. Monster okay. pumpkin? Pumpkin, <laughs> no. no, I just have this pumpkin that is full of sweets. Okay, I have this one, chupa chup. <laughs> Um, candy. this one, sour candy. Chupa trick or treat cô uh ừ -huh. đấy trick or treat lát lát nữa cô đổ nó ra để các con sẽ nhìn thấy thank you happy halloween happy halloween okay you also you make me hungry Ủa? ai xem màn hình đây Apple. Có bạn đó là Annabelle á? Không phải. Thực ra là nếu mà có nếu mà có trang phục của Annabelle thì các cô cũng mua đấy. Mobile phone. Cái đấy là Ôi. tối học đi. Cô có phải là Học cái này không? đúng không? Ừ. Cô là gì cơ? Cô vẫn cô là phù thủy mà. Ừ, cô vẫn là phù thủy nhưng mà ý là cô có một cái trang phục khác. Cô có cái trang phục khác. Cô có nói là gì không? Bí ngô. Thấy chưa? Hôm nay là cô đã phải make up về xong rồi đánh một cái một cái quả son nó rất là nó rất là tối. Đó. Con Bạn nào share screen này sao Lê Ngọc Ánh là bạn nào được share screen <laughs> ok ok à. hôm nay chúng ta cuối giờ chúng ta mới học về Halloween nhá còn <coughs> ui rồi vài cô À, à không, Ô, đây là... Thầy Vương ơi, bạn Mysterio là bạn nào? Sao lại được share, share screen đấy? <laughs> ok, ok. Yeah. Dạ. Rồi, hôm nay mình học cái bài đã. Cô sẽ có hai cái quiz cho các bạn. I'm a pirate. Who? Who is the pirate? Pirate. Arr, arr. Is that a pirate? Is that a pirate too? Pirate. bạn nào viết lên trên ờ, này của cô đấy? Ờ. Cô mà phát hiện ra là bây giờ đó bé. Ờ. pirate. trăm nữa. Pirate. Chăm nữa. Arr. Thầy lần nào về cũng được trăm triệu hết trơn á. Rồi nên chúng ta học nhé nửa tiếng đầu chúng ta học nửa tiếng sau chúng ta sẽ học về Halloween ok ok look at the picture học lớp này ai nói đấy cô mute hết rồi mà ok <clears throat> ok look at the picture what are the people doing cái này cô sẽ hỏi sau bây giờ mình chúng ta sẽ đọc bài này trước nhé ok cô cần một bạn đọc giúp cô bài này đọc cả bài cũng được nếu như là có thể ok con có thể giơ tay này hoặc là con có thể uh... ui cô đội này nóng quá thôi nhưng mà cô vẫn phải nhập vai cô vẫn phải nhập vai cô không được bỏ vai ok bạn Tina đọc giúp cô bài này xem nào họ nói về cái gì thế ờ uh, thì cô mở mic cho <laughs> mở mic chỗ nào đây rồi ok đây rồi ok hi Okay, hello. so can you uh, read for me Tuesday. this one? Mm -hmm. Yes. Um, Shrove, Shrove Tuesday, called Pancake Day in Britain, happens 41 days before Easter Sunday. For the next 40 days, some people don't eat sweets, chocolates, or crisps, but on Pancake yes. Day, they can eat as many pancakes as they want. Yes. In many villages, people have pancake races. In night the married woman run a race. Mm, yes. They carry a pancake in a pan and run for four, 400 meters. Oh, like that. In France, this day is a festival called Mardi Gras. Yes. This means Fat Tuesday. People wear amazing clothes and go out in the streets to have fun. Yeah. It is also called Mar Mardi Gras in New Orleans. And this no, festival is a famous is famous all over the world. Okay. Wow. Con nói hay quá, Tina ơi. Okay. I love your accent. I love your voice. Okay, I just want to correct uh, a few words like as. Okay, you missed the last last syllable, okay, is as they want. They can eat as many pancakes as they want. Okay, and racist. Racist, không phải là racist con nhé. Racist. Okay, đúng rồi. Okay, match each. Okay, rồi. Uhm, cô chỉ ờ, đó cô đọc như vậy thôi. Okay, Cô sẽ sang cái này luôn. Okay. Bài này thì chúng ta cô sẽ cho các con nói theo cặp nhé. Chúng ta sẽ nói giống như là cái mục này nè. Mình sẽ giới thiệu về một festival. Đây. Do you have shop Tuesday in your country? Yes or no? What do you call it? And think of a festival in your country and what do you eat? What do you wear and what do you do in that festival? Ok, bây giờ cô cần một bạn đọc cho cô cái đoạn này thôi. Hai bạn chứ, hai bạn một bạn là teacher và bạn là là class nhá cái này là ví dụ thôi để cho con làm quen ok cô cần hai bạn Emma và chị Tuấn Vũ nhé ok Emma con sẽ làm class đi còn bạn chị Tuấn Vũ sẽ làm teacher đi ok các con chỉ cần đọc thôi Do you have served Tuesday in your country? No, we don't. Name of a festival in your country. What do you call it? Tuấn Vũ Vũ ơi Chị Tuấn Vũ con có đấy không con đọc tiếp câu tiếp theo Ủa, con có vẻ ổn quá đúng không con, con có nói được không nếu không được thì nhắn tin cho. ôi bật mic à con đây à rồi đây rồi đây bật lại bật lại <coughs> rồi được rồi con ạ lúc nãy bạn Emma đang đọc đến what do you call it oh okay we, we can eat sandwich we call it carnival mm -hmm. okay Emma continue please Emma đâu nhỉ con kia mà ok cô mở lại cho con này rồi ạ um, What do you eat? Đây. Các con đừng tắt mic nhá. Bạn Vũ đừng tắt mic nhá. Cứ để đấy. Ok. Tiếp đi con. Mình đang ở câu này này. Đúng không? Don't eat anything special. Special. We don't eat anything special. Okay, Emma, please. What do you wear? Mm -hmm. Who? People wear amazing clothes. Mm. What do you do? We go out in the streets to have fun. Okay. rồi cả lớp đã hình dung ra là mình sẽ làm gì trong bài này chưa? Ok, chúng ta sẽ hỏi là mình có cái uh, một cái festival nào đó ở nước của mình không? Chẳng hạn như ví dụ là Shop Tuesday đúng không? Là mình sẽ ăn pancake. Có không? Không có đúng không? No, we don't nếu mà không thì bạn kia sẽ hỏi là thế cậu hãy nghĩ ra một uh, festival ở đất nước của cậu đi nó có tên là gì thế nó có tên là carnival thế bạn ăn gì vào dịp đó này bạn mặc gì và bạn làm gì vào cái dịp đó ok cô có một vài có quiz yên tâm ok cô có một vài festival ở đây rồi bạn nào muốn nói cặp bạn nào muốn nói cặp comment vào trong chat cho cô nhiều mi quá. Từ nhá. <clears throat> okay, the first festival is Lunar New Year. Cái giọng của cô hôm nay nó nó hơi bị ngạt. Ok, Đức An và Hiền Lưu nhé. Đức An. Ok, giờ chờ cô tìm coi. Lê Bùi Đức An này. Và bạn Hiền. Hello. Okay, hello Đức An, hello Hiền Lưu. Are you ready? Bạn nào sẽ hỏi, bạn nào trả lời gì? chắc là Đức An con sẽ hỏi nhá và bạn Hiền sẽ trả lời được không? Ok không? Có ok không? Hiền nhắn tin vào trong này cho cô. Hiền con đã bật được mic chưa con? Rồi ạ. Ok, thế con sẽ là người trả lời còn bạn An sẽ là người hỏi con nhé. Nếu mà lúc sau các con thích đảo lại cũng được không sao? Cho nó công bằng được chưa? Rồi. Ok, khi nào sẵn sàng con có thể bắt đầu. An có thể trao đổi với bạn Hiền thoải mái. Hello Hiền. Um, can I ask you um, some question? Cô ơi, con chưa nghe rõ. Con có nghe rõ bạn An nói không? Dạ không ạ. Không à, thế An nói lại cho bạn Hiền nghe một lần nữa nào. Can you, you ask me some question? Okay, Đức An wants to ask you some question. Are you ready? Hiền. Okay, listen con close. nghe... Con vẫn chưa con nghe vẫn hả? À? chưa nghe rõ. Nhưng con nghe thấy cô nhưng con lại không nghe thấy bạn An á. Là chỗ bạn An nó cứ ờ, giật lắm ạ. À thế hả? An nói lại một lần nữa cho bạn Hiền xem nào. Do you have time for a couple of questions? Uh ừ -huh. <laughs> Hiền nghe thấy không con? Con chưa nghe thấy. Ôi trời. <laughs> thế thì à, thế thì lát nữa cô bắt cặp cho con bạn khác nhá bây giờ cô gọi bạn khác để à, mình đóng cặp với bạn à, Đức An trước nhá ok thank you Hiền rồi bạn nào nào <clears throat> bạn nào cứ spam đi vào đây thế à, bạn uh, Minh Anh nhá Minh Anh con nhá ok Minh Anh cô bật mic cho con rồi á đội mũ này nóng thật con ạ <laughs> nóng thật ok Minh Anh con đã bật được mic chưa phải bắn anh này không nhỉ bạn minh anh không bốn mới đúng chứ ok bạn không bốn minh anh ấy rồi con bạn an nói lại để xem bạn minh anh có nghe thấy con nói không nào hello minh anh are hello. you there yeah ok um, minh anh do you have time for a couple of questions yeah of course okay do you have have in your country? Do you have Lunar New Year in your country? Yes, we have. Um, what do you wear? We wear dresses. What is it? dresses. Interesting. So, mm -hmm. what do you eat? We chunkik, uh, ah, chicken, and nothing else that I can't remember. Oh, I barely love chicken. So okay. What do you do? We will get lucky money and go. Um, okay. Go. We make an. Uh, we, With our grandparents. yes. visit our grandparents and receive lucky money? Yes. Mm, okay. Do you have anything wow. else to ask, Minh Anh, Lan? Wow, that is very interesting. Thank you for your time, Minh Anh. <laughs> okay, thank, thank you to you both. Thank you guys, thank you Đức An, thank you Minh Anh. Okay, các con có muốn nói về chủ đề này nữa không? Về lễ hội Lunar New Year là Tết đúng không? Tết của Việt Nam đúng không? Ok, bạn nào nữa nhỉ? um, bạn à, mấy bạn nào bảo Tina bắt cặp bạn nào đâu nhỉ con với bạn Lê Ngọc Ánh cái Tina hả để cô tìm tên cho con ấy. ok Lê Ngọc Ánh rồi các con tự à, trao đổi với nhau xem ai đóng vai nào nhé hoặc là mình có thể sau khi mình hỏi thì mình sẽ nói về bản thân là ok thì bạn nào cũng sẽ có quyền nói đúng không? cô đã bật mic cho hai con rồi nhé Con đã thấy được bật mic chưa? Yes. Okay. You can start now. Mm, I will be the ask, and the one named Aiden will be answered. Okay? Okay, I agree. So, do you have Lunar New Year in your country? Yes. What do you wear in that festival? I wear new clothes and dresses. What do Hiền có hỏi Hiền có thể hỏi lại bạn Tina là What about you? What do you wear? Thế còn cậu thì sao? Đúng không? Đấy mình có thể hỏi như thế trao đổi. Um, I wear no, I eat churn cake and some other special food. Mm -hmm. What do you do in that festival? I go to the pagoda and sing mm -hmm. song with my family. Great. <laughs> Rồi, ok, thank you. Các con có muốn hỏi nhau gì nữa không? Thế thôi yeah. Dạ. nhá. Rồi đấy như là cô bảo ý, không phải là chỉ có một bạn hỏi và một bạn trả lời. Mình có thể trao đổi với nhau. Có thể là một bạn thì mặc áo dài này, nhưng có bạn thì chỉ mặc uh, cái quần áo bình thường thôi. Đấy, có thể như vậy đúng không có thể bạn ờ, có một bạn không đi ăn bánh trưng bạn chỉ ăn thịt gà thôi chẳng hạn đấy mình có thể hỏi nhau như vậy có hoặc là có những bạn không đi chùa nhưng mà bạn còn lại thì lại đi thăm chùa hoặc là đi thăm ông bà ok rồi còn muốn nói về cái này nữa không cô sẽ cho nó thêm một lần nữa nhé ok uh, bạn nào nhỉ nguyễn hồng trâm đúng không con và huỳnh viết huy trường nhá hồng trâm nguyễn hồng trâm đúng không con ok và quy Trường mình viết đây rồi. Ok, cô à. muốn có ờ. nhiều sự trao đổi hơn nhá. Ok. Okay. Are your mics on? Yeah. Hello, yeah, Hồng yeah. Trâm. Ok you can Hello. talk to each other. Yeah. Um. Uh, okay, I will. Uh, I will ask, ask you question, and you will answer. Okay. Yes, I'm ready. Okay. Do you have Lunar New Year in your country? Yes, we have once a year. Okay, what do you wear? Mm, I wear new clothes. Um, okay. What do you eat? I eat junk cake and mm, fish and chicken. Oh. What about you? I'm I eat the uh, I eat the bánh in there. So what do you do in there? So what do you do? I am I go to the pagoda with my grandparents. Uh, and uh, I visit grandparents and get lucky money. You get oh, a lot. Yeah. You guys get a lot of lucky money during Lunar New Year. Yes, yes, of course. Okay. Uh, what are the monies? What is the money from? Your parents, your grandparents, or who? Who? Who do you get the money from? I ask both of you. Mm, Let's um, eh, my grandparents, mm -hmm. my uh, my neighbors, and oh. my friends too. Okay. <laughs> Okay. And your friends, your friends too. <laughs> Okay. Yeah. Rồi có con. A lot of fun. Okay, a lot of fun. And we are yeah. super rich. We are super rich during that period. Okay. Các con biết cái món này là món gì không? Các các bạn chỉ kể bánh trưng thôi nhỉ? Đây là món gì? nem đúng không mm. nem trong ừ. tiếng anh là spring rolls à. spring oh, roll spring rolls yeah. okay spring yeah. roll <laughs> okay thank you trâm con học lớp mấy thế hả trâm con mới đúng không con mới vào lớp nhỉ à, con tên là quân à, xin lỗi con tên là quân con học lớp 5 rồi ạ à, con học lớp 5 à ừ. thế cô vừa gọi bạn trâm vâng đúng không nhưng mà tên trâm là của ai đấy là Nguyễn mẹ con ạ à, <laughs> rồi con là gì quân hả con Liệu Minh Quân ạ. Ok, lớp 5 mà nói rất là giỏi đúng không? Cảm ơn con, cảm ơn Trâm, cảm ơn trường nhá. Ok, rồi. Vâng cô sẽ... Thank you. Ok, thank you. Rồi, we have another festival. It is the Mid-Autumn Festival. Ok, cô oh, cần yeah. hai bạn nữa nha. Ok, con, con con tắt mic cho cô nhé. Có quizzes, à. yên tâm. Ok, cô cần hai bạn nữa. Nói về Mid-Autumn Festival. Thằng Tú Phương con có nói được không? Tú Phương này. Khánh Nam nhá, Tú Phương với cả Khánh Nam nhá. Ok, để cô gọi để để cô mở mic cho các con. Và cô. Thế rồi, Khánh Nam con để tên là gì? Tìm ra rất là nhanh luôn. À, Tú Phương con là để là Hoàng Tú Phương à? Yes. Rồi. <laughs> À, con mở sẵn rồi. Ok, rồi hai bạn cô đã mở mic cho hai con rồi đấy với các con có thể nói chuyện với nhau được rồi anh Khánh Nam con đã mở mic chưa? Cô chưa nghe thì tiếng con ấy. Yeah. Ok, đừng nói chuyện với cô, á, nói chuyện với bạn Tú Phương nhá. <laughs> ok, Phương Phương và Nam có thể nói chuyện với nhau. Bạn nào hỏi, bạn nào trả lời thì chúng ta hãy ờ, trao đổi với nhau nhé. What do you wear in You need autumn festival. Không nghe thấy cô ơi. Không nghe thấy bạn Nam á? Có thể tiếng nó đến Cảm hơi chậm. Nó rè rè rè rè. Bị ngắt đi ngắt lại không nghe được. Nam, rõ. Nam nói lại cho bạn Phương xem bạn có nghe thấy không nào. What do you wear in meat of vegetable? Vẫn bị thế. Nhưng mà con vẫn nghe được đúng không? chỉ là không nghe rõ nghe thì nghe được chỉ là nó không được rõ cô ừ đúng rồi thế thì con cố gắng bởi vì mình học online mà sao mà mình nghe thấy như là mình nói chuyện mặt đối mặt được đúng không ok con nghe được thì con vẫn trả lời bạn được đúng không trả lời nhá ừ. ok phương mấy bạn nam hỏi con là what do you wear in mid autumn festival Phương con có đấy không? Alo. Đó. Ừ, con trả lời thì con trả lời bạn đi. Nhưng mà trả lời cái câu nào á cô? Cô vừa mới nhắc lại cho con. Bạn hỏi con là what do you wear in Mid Autumn Festival? Mid Uh -huh. What do you wear in Mid Autumn Festival? Phương? con chỉ không hiểu một vài câu thôi con có hiểu câu thì con mới học lớp 3 thôi á con chịu em mà không hiểu á à? <laughs> con mặc gì con mặc cái gì vào dịp trung thu con thì con thường hay nghe wearing hơn nên nó quen hơn đó. what you wear đấy còn gì bạn mặc gì đấy nhưng mà về chủ đề gì mới được chứ cô Ôi trời trời ơi con có theo dõi không vậy thôi thì cô cô gọi bạn khác nhé con nghe các bạn khác nói rồi Để mình ừ buổi sau à, ở festival sau ra nói nhá ok cô cần một bạn khác cô cần một bạn khác <laughs> lê ngọc thảo ok ok con rồi khánh nam vẫn ở đấy con nhá khánh nam vẫn vẫn hỏi nhá bạn ngọc thảo trả lời nhá oh it's okay phương you can do it next time of What you wear in meet autumn festival? I wear casual clothes or outside. You wear casual clothes uh, or outside, right? Okay. Next one. What do you eat on mid autumn festival? Okay. I eat moon Mm -hmm. How about you? Uh, I eat mooncakes too. Okay, what is your favorite flavor of mooncake? I asked both of you. Okay, what is your favorite favorite flavor? Okay, we have lots of flavor here. <laughs> Can you see it? So what is your favorite favorite ingredients in a mooncake? The favorite filling? I like green tea. I like green tea. Okay, matcha, right? Green tea. Okay, what about you, Nam? What is your favorite ingredient in a mooncake? I like currant mooncake. What? Warren? À, ý là thập cẩm đúng không? <laughs> đúng. Con thích bánh thập cẩm á? Trên đời thì chỉ có hai loại người thôi là bánh thập cẩm hay là nhân gì nhỉ? Hay là nhân nhân nhuyễn. <laughs> đúng không? <laughs> Okay, okay. next one Nam. What do you do on Mid Autumn Festival? Can you say again? What do you do on Mid Autumn Festival? I go to temple, play the Mid Autumn Festival, process the light, and I go and I do many other things. Okay. So do you guys watch um, Dragon Dance, right? Is it Dragon Dance? Or do you make paper lanterns? Yes. Mm, okay. How about you, Nam? Do you make paper lanterns? Uh-huh. Or paper, okay, paper lantern. Để đúng sao á? Mấy cái đèn lồng bằng giấy. Okay. rồi, cô cảm ơn các con. <laughs> Okay. thank you, thank you. Thank you Ngọc Thảo, thank you Khánh Nam, các bạn tắt mic cô nhé. Đợi cô cần hai bạn nữa. Cô cần hai bạn nữa. Bây giờ thì mình sẽ các con hai bạn tiếp theo này sẽ nói về cái loại bánh trung thu mà mình yêu thích đi. Ok. Bạn nào like mooncake cô cô gọi nhá. Liêu Minh Quân hả con? À Minh Quân có phải là bạn nữa tên là Ngọc Trâm. Tên là bạn nào muốn Phan Nhật Đăng Minh và Đào Khánh Linh á. Phan Nhật Đăng Minh. Ok, và và bạn Đào Khánh Linh. <laughs> Đào Khánh Linh con để tên là gì thế nhỉ? Sao cô không tìm thấy nhỉ? Đây rồi, Khánh Linh lớp 6 đúng không? Không nghĩ là vậy. Uh đúng rồi đúng rồi cô bật mic cho cả hai con rồi đấy bây giờ các con nói chuyện với nhau đi talk about your favorite flavor of mooncakes okay. nào hỏi bạn nào trả lời cứ nói chuyện thoải mái với nhau được rồi à, chẳng bạn nào nói đào khánh linh mở mic rồi này ok Phan Nhật Đăng Minh, cô cũng thấy con mở mic rồi này. Rồi. Nhật Đăng Nhật Minh à đâu? Phan Nhật Đăng Minh. Đăng Minh ơi con hỏi bạn uh, Khánh Linh trước đi. What your favorite mooncake? green tea mooncake. Hmm? What's your favorite mooncake? My favorite mooncake is green tea and yam mooncake. Okay. Also, green tea. Các bạn có phải thích vị green tea thế nhỉ? Vị trà xanh đúng không? Okay. Uh, do you guys eat salted egg too? This one tastes so good. This one, salted egg. You like? Do you like it? Câu hỏi cho bạn nào nói các bạn vẫn bật mic mà đúng không ok ok trả lời cô không bạn à, là trả lời cô không không à <laughs> ok rồi cảm ơn các con cảm ơn ờ, đăng minh và cảm ơn ờ, bạn đào khánh linh nhá cô cần một bài nói dài hơn tẹo đi nào các con có thể nói là mình ăn những vị gì ở trong bánh đấy thì mình chế biến như thế nào chẳng hạn có nhiều thứ để nói mà đúng không ok hmm. Đức An Đức An và và bạn nào? bạn đâu? Trà xanh là không có người yêu là sao? Sao lại thế à hả? An <laughs> trà xanh không có người yêu. Trời ơi. Rồi, cô sẽ gọi bạn Đức An và bạn nào nữa? Nhắn tin vào trong chat cho cô xem nào. Ok, Đức An đã ở đây rồi. Sao? thôi bạn nào gọi à, thôi cho cho tự an đó bạn hiển lại nhá có khi lại làm tốt hơn là cái lunar đấy lunar new year đấy lại là an và hiền nhá ok con các con các bạn nào mở lời trước cũng được không sao hết cần gọi nhau đâu hiền then yesterday I watched uh, a mooncake day program. It's a very, very sweet. Oh my god. Very delicious. I think I am very hungry. I like wooden mooncake. How about you? Hiền, còn oh, ờ, nghe bạn ai nói không? không Thôi rồi, Hiền ơi, con đâu rồi? Ơ, ờ, đâu rồi? Hiền ơi Mở mic chưa thế? Tại con không mở tiếng được, cô tự nhiên tắt của con đi Cô không tắt đâu Thôi được rồi, con nghe bạn A nói gì chưa? Rồi ạ ừ, Đấy, trả lời bạn đi con còn con có thể kể về bản thân của con thế nào cũng được Um, bạn đang nói nhỏ lắm á cô. Ờ. Thế hả? I like green tea mooncake, fruit mooncake and snow skin mooncake. Ok. An có thể hỏi you bạn like, thêm cái gì đó. You like modern mooncake, but I like traditional mooncake. But why you like green tea mooncake? Hmm? Why? Why do you like? Maria. What? Why do you like modern mooncakes? Like uh, matcha? Yes. Why do you like modern mooncake, not traditional ones? Because it's really delicious. Okay, it's still more delicious. It's more delicious than a traditional one. I don't think so. I like Warren Buffett because they have many food. okay. sugar. Okay, there are uh, many ingredients in a traditional mooncake, right? Yeah. Mm. But uh, mooncake is good too. Okay. No. Oh, can you make mooncake? No, I can't. nếu mà mình muốn ok nếu mà mình muốn bảo là tớ cũng không làm được mình sẽ nói là me neither các nhá me neither tớ cũng không làm được me neither ok so both of you cannot make mooncakes no. have you ever tried have you ever tried to make mooncakes no no in the shop oh, okay hey okay. we can yes of course it is faster and more convenient to buy mooncakes in the store. Okay, thank you, thank you Đức An, thank you Hiền. Rồi, bây giờ đến những cái thứ, những cái à, festival mà các con à, đều chờ đợi đây. Cô chỉ cần à, một cặp nữa thôi. Tina chưa bao giờ làm bánh hả? Ok, cái này thì dễ hơn đúng không nào? Bởi vì nó đúng là ngày hôm nay luôn đấy. Bạn Minh Nhật có muốn nói không? Lê Minh Nhật này. Ờ, ok, bạn nào Quỳnh Ngọc có con có muốn nói không? Today's Halloween, yes. Minh Nhật không nói đúng không? Thôi để cô không gọi nhá. À, Hương mặt thân quen với các bạn khác đâu? Các bạn khác đâu? Tay ở con đâu? Hmm. Raise your hands. Ơi, <laughs> ờ, trời ơi. Bạn Văn Hoàng Ngân có muốn nói không? Quỳnh Ngọc nữa Ôi trời. để xem nào <laughs> lại Đức An, lại China trời ơi toàn gương mặt thân quen thôi thôi được rồi cô sẽ cho hai bạn gọi là muốn nói nhất trong lớp nói Lê Bùi Đức An này <laughs> và bạn China ok rồi hai bạn con hãy nói nhiều vào How are you today? Rồi bạn Minh Quân đợi cô. Fine, thanks. And you? Me too. The weather is not hot good, but it's very fun. Um, yeah. Tina, do you have Halloween in your country? Well, I don't have Halloween in my country. Sad. sad. But in Vietnam, many people like Halloween. Yeah, I know. Do you have Halloween in your country? Both live in Vietnam. I don't have Halloween, but I very like as wear pirate costume. How about you? Mm. What would you hmm. wear? I will wear a witch costume. I've never tried, so I don't know <laughs> what I will wear. I think I'll be the witch. Me too, but I very love pirate also because she's very strong. I look, I am brave. Well, maybe I will like carry a very um like um, a chopstick that is there's a star on it and I'll turn you into a frog. turn me a frog? No. Yes. Frog? But if I forget this you brought from. I don't eat your candy. I very love it. Do you know trick or treat? Trick or treat? Yes, I know. Very famous. Oh, mm. I very love candy bar. Yeah, but I've never tried it. Me too. Me neither. If I was there, if I was there, I would ask them to give me candies chocolates, sweets. <laughs> yeah. Okay. How about you? What will you tell them to give you? My parents always buy some candy like chocolate or, hmm? or some biscuits. And sometimes Yummy. my parents buy some, some ghost costume or pirate costume. My sister likes her witch costume um, but my sister. I always will, will go outside. I clean uh, my costume. How about you? What do you, what do you do? I will go out the streets and go uh, trick or treat, or I will scare the children on the street like that. Okay. He's going to scare all the children away with her yeah. witch costume. <laughs> or I'll be the skeleton. Oh, or a right. ghost. <laughs> yeah, a ghost. They'll be scared. Very scary. I don't like skeletons. Sometimes I watch all the scary films, so I I never <laughs> watched a scary film before. Film. I will. Horror movies? Well, Whoa. If you are on the street, I will become a ghost and I'll scare you. <laughs> oh my god. I think it is the easiest way to be a ghost but because you only need a white blanket and you cover it all over your body. And yeah. you know, make a circle, make two circles to make an eye, on and then eyes. voila, you are a ghost. yeah. <laughs> Right? I've done that one. What the scary movie like Henry Golf. He says it's very fun in a Halloween day. What scary movie? Okay. I've watched a scary movie once and it's really scary. What's the name of the well, movie? Um, it's Friday the 13th. Mm, it about a, well, I don't know its name, but it's about a dead person that it's um it's dead and then it's become live and then it came and scared people. <laughs> so it, it's know. about a dead person and <clears throat> that person came to life and and what? <laughs> and scare people. And scare yeah, <laughs> people away? <gasps> Oh. Yeah. okay, thank you. Thank you, Đức Valentina. Thank you for sharing all of your memories during Halloween. Thank you so much. Okay. Cô thấy cô thấy là có bạn Mario và bạn uh, Minh Quân muốn nói đúng không? Mario cô gọi con nhá. Mario lúc nào nhá. Các con có thể trao đổi với nhau về dịp Halloween, kể về những cái kỷ niệm của các con. Ok và bạn Minh Quân nữa này. <clears throat> Um, yeah. Okay. Yeah. Mario con đã mở mic chưa? Cô thấy bạn chưa mở. Thôi thì cô, cô sẽ gọi bạn Văn Hoàng Ngân nhé. Ok, Văn Hoàng Ngân và bạn Liêu Minh Quân. Các con có thể nói chuyện với nhau về ngày lễ Halloween, kỷ niệm của con là gì và con làm gì trong những dịp đó. Ok. Uh ừ -huh. um, I uh, You will ask me and I will answer, okay? Okay. What do you wear in Halloween? Um, some uh, some costume like like a bee or a witch, a ghost, a chef, anything. Có thể hỏi lại bạn là. Um, I I uh let me see. Read uh, what? Uh, turkey. Uh, turkey? In Halloween, I eat turkey. Yeah, of Con nhầm ngày lễ không vậy? no. Cô tưởng Halloween à đâu? Uh. Cái gì nhỉ? Turkey gà Tây đúng không? Mình chỉ ăn vào lễ... Ờ, lễ gì nhỉ? Easter là gì? Phải Easter. Thanksgiving, lễ tạ ơn. Ừ. <laughs> đúng không? <laughs> Okay. Okay. Oh, but of course, you can eat turkey during Halloween. It's okay. It's totally okay. Okay, um, có thể hỏi lại bạn. Okay, what do you eat in Halloween? Um, I eat candy and chocolate. Mm. Ooh. Ooh, that's sweet. Mm. But don't eat much that's candy. Delicious. Yeah, we don't eat much. We don't. You shouldn't eat much candy because our teeth, okay? We have to protect our teeth, okay? Yeah, of course, of course. We can only spoil uh, ourselves one day. Halloween? Um, I, uh, uh, sorry, uh, I watching, I watching ghost movie, but I didn't watch it because it's so scary and I don't want to get have a nightmare of course. Yeah. Hey, we shouldn't watch scary movie yeah. at night or we cannot sleep. Yeah, it happens to me too. Okay. Rồi, các con có muốn nói gì với nhau nữa không? Ok chưa? I can sleep, but uh, I only have nightmares. Okay. Do you often have nightmares? I have nightmare, I go to somewhere play. It's so far. And, <laughs> and it's fun in there too. But oh. I don't have any nightmare there. Mm, okay, good for you. Good for you. Happy Halloween everyone. Okay, bây giờ go cô thằng quiz Yeah. Ok, cảm ơn Hoàng Ngân, cảm ơn Minh uh, Minh Quân. Rồi. One more question. One more question? Okay. Okay. Do you have a Halloween in your country? My country? Yeah. I think so. Because I don't yeah. it is like tradi uh, traditional in Vietnam, but no, it's a modern one. And yeah, people are celebrating it today, you know? Uh, uh, in, in a big city. Yeah, in the big city. Okay, in big cities. Rồi, cô sẽ để cô xem nào cô một chút nhé các ờ. con my brother my brother do it uh, my brother do it um yeah of course oh my god this is halloween right. okay okay hình như cái này Thôi, thôi, cô cô mở lại để cô mở lại. Halloween, Rồi. Ờ, các con hãy nhập joinmyquiz.com và code bảy bảy chín bốn năm tám hai nhé. Hệ joinmyquiz.com này. Code là chín bảy bốn năm tám hai tất nhiên là cái này cô không có link để gửi cho con luôn được. Ờ. các con có thấy màn hình không con có thấy con có thấy ừ. Ủa, con vẫn chưa tắt mic à tắt mic à, vâng vâng vâng để con tắt mic nha mong là hôm nay không bị đơ nữa ok có một bạn vào rồi hai bạn con cứ vào dần dần nhá cô sẽ mở trước start chưa nhỉ khi nào được 30 bạn vào thì cô sẽ start nhé nhanh nhá các con nhé. <laughs> sau khi um, đợi chờ đợi thì cô sẽ khoe con một cái costume nữa ừ, không hẳn costume nó chỉ là một cái mask thôi một cái mặt nạ thôi đây từ từ uh, <laughs> cô đâu nhỉ à đây đây đây đây từ từ cô phải né mặt đi một tí đã cô đeo nó vào <laughs> thấy chưa đấy cô bảo đây là nhân một nhân vật ở trong phim mà một nhân vật ở trong một bộ phim kinh dị nha yeah. cô thiếu đạo cụ đấy có mỗi cái này thôi thiếu đạo cụ cô có mỗi cái này để khoe con ờ, là cái này sợ hơn kia nhiều đúng không <laughs> đây là không nhìn thấy đây là nhân vật ở trong bộ phim Scream Scream Đấy, nếu mà không biết các con đã xem chưa cô xem bộ phim này từ hồi bé cơ các con thích cô làm à, phù thủy hơn hay là <laughs> làm cái con này hơn Ôi giời ơi, thấy chưa? Nhìn sợ chưa? đeo vào một tí và nóng nóng hơn cả cái mũ bảo hiểm à, <laughs> mũ phù thủy thôi nóng vậy hiểm ok nhập vai tắt nhá tắt nhá bài này là bài ừ, nóng quá nóng quá cổ đội cái này đi ok tiếp nè đây là bài đọc rất là ngắn thôi ok cô sẽ nhờ từng bạn đọc giúp cô nhé từng câu nhé bài đọc này các con phải để ý vào bởi vì là những câu quiz đằng sau liên quan đến nó đấy à, rồi bạn tú phương vậy chưa được nói đúng không cô gọi lại con nhé hoàng tú phương nhé rồi đọc giúp cô câu này xem là xem là nó nghĩa là gì nữa nào đọc được tiếng anh này sau đó nói cho cô nghĩa tiếng việt ôi hiểu không cô còn... sau cái nhưng mà sau cái quiz của cô con không vào được vậy mà, mà con có nhìn thấy màn hình mà cô share không màn hình có mã à? là gì á mã là gì á con nhìn xuống đáy của đấy này xuống cái dòng cuối cùng đây này con tìm rồi nhưng đấy. không có được à, rồi myquiz.com enter hai. ok Tôi con chỉ, ờ, bấm được mã thôi chứ nó không vào được á con phải đăng nhập cô nghĩa con phải đăng nhập đấy thử lại con nhập rồi mẹ. nhưng nó không được ý cái lần lúc trước mà lần nào con cũng không được con cũng... thấy các bạn đều vào được hết con phải xem lại máy của mình xem sao nhá ok bạn Emma hộ cô nè <clears throat> Halloween is a tradition that began in Europe many hundreds of years ago. Okay, what does it mean? À, Halloween là một truyền thống để bắt um, để bắt đầu sẽ có từ uh, nguồn từ vài châu trăm Âu. bắt nguồn từ châu Âu vài trăm năm về trước đúng rồi Halloween là một truyền thống bắt nguồn từ châu Âu từ rất là nhiều trăm năm về trước rồi ok thank you Emma next one ok bạn nào Đào Khánh Linh hộ cô ấy mấy con cũng chưa được nói quá. sao cô cứ đánh chữ Đào Khánh Linh ra lại không ra nhỉ à, đánh như nào để mình ra dạ à con nói được rồi đúng không ok đóng với cô đóng với cô Nowadays is it is a special day in many countries around countries. the world. Ok, con có đọc là countries nhé, countries. Đây là số nhiều của từ country. Ok. Câu này nghĩa là gì con nhỉ? Ngày nay là ngày nay ừ ngày lai luôn ừ. ngày đặc biệt à, là ngày một... đặc biệt ở đó là một ngày đặc biệt ở nhiều ở quê ở trên nhiều đất nước. nước countries là đất nước đó nhá còn countryside mới là vùng quê ok đây là ngày rất là đặc biệt ở nhiều đất nước trên thế giới ok rồi cảm ơn con Thành linh tiếp theo ok it always falls on the same day every year on October 31st. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Bảo Khôi. Bảo Khôi ơi. Ôi, Bảo Khôi chỉ có cái ghế thôi, không có người. Trời ơi. Lê Ngọc Ánh vậy. Lê Ngọc Ánh hộ cô câu này với. <laughs> Bảo Khôi bây giờ vâng, bạn như về. cô là nó ờ, nó thường ờ, kiểu như là nó thường diễn rơi ra vào ừ đúng rồi nó thường diễn nó ra thường rơi vào nó Không thường, thường rơi vào luôn luôn đấy các bạn ạ ngày nó, ừ, nó thường rơi vào, vào một ngày của một năm vào đó là ngày 31 tháng 10 ok đúng rồi tiếp tiếp tiếp theo bạn ờ, Khánh Nam giúp cô câu này với At night, children wear costumes. These costumes usually include a mask or some make-up for the face. Thế con có hiểu nghĩa câu này không? Nghĩa là gì con nhỉ? Cô không hiểu. không hiểu. Ok, thế bạn Hà giúp cô nhé. Ok, cảm ơn Khánh Nam. Hà, bạn Hà hai chấm ngoặc ấy. <laughs> Đâu rồi? Bạn Hà hai chấm ngoặc đâu? Bạn Hà mặt cười đâu? Ơ, à, con vừa muốn nói mà. Sao lại không thấy đâu nữa rồi? À đây rồi. Ok con. Câu này nghĩa là gì hả con? Nhanh nhá để chúng ta làm quiz nhá. Này có nghĩa là vào buổi tối trẻ em mặc những đồ hóa trang. Đúng rồi, trẻ em sẽ hóa trang. Những cái trang phục này costume là trang phục cái trang phục này thường include là gì bao gồm thường bao gồm những cái mặt nạ này thường bao gồm những cái mặt nạ à ờ, make up là gì để lên mặt và những cái đồ trang điểm trang điểm dành cho mặt make up ấy make up là đồ trang điểm đấy không hóa trang ok mình sẽ những cái trang phục này thì bao gồm thường bao gồm những cái mặt nạ và hóa trang cho khuôn mặt ok được rồi tiếp này <clears throat> rồi chúng ta phải nhanh lắm để có làm quyết nhé à, ờ, để cô đọc đi ok for example on Halloween you might see an elephant a witch with a tall black hat or maybe even a spooky ghost ok ví dụ thì chúng ta thường thấy một con voi này <laughs> một uh, mũ phù thủy với cái mũ to và dài màu đen này và một con ma spooky kiểu là kiểu, kiểu huyền bí kiểu ma ám ấy ok đáng sợ Okay, the children then go from house to house and ask for candies by saying trick or treat. Ok, các bạn các bạn nào nói giúp cô là trick or treat trong tiếng Việt thì kiểu phiên bản Việt hóa ấy, thì nó gọi là gì đó? Ờ. Bạn bạn Ngọc Ánh hộ cô xem nào. Con à, thưa cô là trick or treat có nghĩa là cho kẹo hay bị ghẹo ok cho kẹo hay bị kẹo đúng không rồi đến nhà mà không cho tôi kẹo là tôi kẹo đúng không ok cho kẹo hay bị kẹo Many older kids and adults also put on costumes and go to Halloween parties. Những ờ, đứa trẻ lớn hơn này hoặc là kể cả người lớn thì cũng hóa trang và đến những bữa tiệc Halloween. Jack o' lanterns Đây là một cái câu rất là quen thuộc đúng không? Ok, are very common. Nói về cái um, quả bí ngô này ok mình sẽ khoét quả bí ngô ra và sau đó khoét những hình uh, ờ, mắt này và miệng sau đó bỏ nến vào thế là mình đặt ở ngoài sân thế là sẽ sáng lên ok tiếp nào <clears throat> A lot of people like to put them in their windows or on their front doorstep. Mình sẽ có thể đặt ở trên bậc cửa này, đấy, hoặc là trên cửa sổ. Most people have a lot of fun on Halloween. Hey, happy Halloween everyone. Sau đây chúng ta có một vài câu hỏi nhé. Ok, bắt đầu đi các con ơi. Okay. Halloween is celebrated on the last day of October. True or false? Two, one, and time is up. Ủa sao không nghe tiếng gì nhỉ? Ủa tắt mất tiếng rồi. Okay, let's look at the leaderboard. Giỏi quá. Tina, vua nghĩa pro nhất. <laughs> là bạn nào vậy? Nhớ nhé, chúng ta đếm ngược thời gian đấy nên chúng ta phải nhanh lên On Halloween, children find presents under the tree. True or false? I think all of you will know the answer to this question. Hey, Five, four, three, two, and one. Time is up. Hmm. Ôi ôi, thấy chưa? Sự thay đổi rất là ngoạn mục. Tiếp nào. On Halloween, people have costume parties true or false. Ok, trả lời rất là nhanh, sắp có vài bạn vẫn chưa trả lời nhỉ? Thanh Thư, khi như Thanh Thư vào hạ bằng hai nick. <laughs> Thanh Thư vào bằng hai nick nhưng chưa có nick nào vào cả, chưa có nick nào trả lời. Ok, time is up. Let's look at the leaderboard and congratulations to Hoàng Ngân, Emma, Tia, Thủy Tiên, Lê Ngọc Ánh và Vua Nghĩa bờ rổ nhất. Next one. Nhanh thế. The main symbol of Halloween is a big cucumber. Oh my gosh. <laughs> hiểu không đó so what is the correct answer to this question right bạn nào cứ đếm ở trong này không được spam con nhé bạn duy 8 e là bạn nào Ok, little board. We have Linh Ngọc Ánh lên đầu tiên rồi. Ok, tiếp theo là Emma ôi rồi true á hả hả false ôi rồi vẫn có ba bạn trả lời true trời ơi okay next one này là câu gì thế nhỉ sao lại thời gian lại nhiều ấy nhỉ which vegetable symbolize Halloween nào chúng ta sẽ kiểm tra thông tin này kiểm tra kiến thức này và kiểm tra cả tốc độ đánh máy nữa nhá để mà chính xác không nhá có nhanh không nhá. đánh thật là đúng nhá các con nhé I'm very sad. Đây rồi, toàn thầy đánh sai thôi. <laughs> <clears throat> phải đánh sai thôi ai cũng biết là pumpkin đúng không pumpkin nhưng mà viết thì nào mới đúng cái này nha thế rồi câu này là câu thay đổi thứ tự bảng xếp hạng như này bạn nào đánh là pussy đâu chả <laughs> ôi trời ơi I don't know vi trường I don't know à. anh. <laughs> <clears throat> ok các con đã trả lời hết chưa là muốn cô dừng chưa của bạn nào đấy ok chúng ta còn ờ, nhiều thời gian đấy còn một vài phút nữa đấy rồi quá giờ mất rồi không sao hết sao mà Cố lên, cố lên. Đây. Khi nào à, thôi cũng cứ để cho thời gian chạy hết đi à này nha còn bạn nào chưa trả được thì trả lời nốt cho cô nè. chúng ta còn dưới một phút thôi con trả lời xong hết chưa <laughs> pumpkin hay pumpkin phải pumpkin s đó hả gần s rồi con <clears throat> ok e nhá cô e nhá cô thấy không có bạn nào trả lời thêm nữa nên cô sẽ end ở đây nhá ok xem nào tất nhiên là pumpkin Thâm thiên của chúng ta phải là T U M T K I N đúng không? Hoàn thiếu chữ T thôi. Có bạn có biết là thăm thăm kim chữ N chữ N cuối mới đúng. Ok. Hmm. On Halloween, children walk from house to house and say Merry Christmas. Oh, dang. No, no, right? <laughs> Who say Merry Christmas on Halloween? Raise your hand. <laughs> okay. Merry Christmas on Halloween. That's crazy. <clears throat> okay, next slide luôn. Then, what do they say? <laughs> Wow, giỏi quá. Happy Halloween. <laughs> Okay. Nhớ là Halloween có hai chữ E con nhá. Có bạn viết là Halloween thì kìa. Viết tiếng Việt đấy cũng được. Oh, and okay, trick or treat. Happy Halloween cũng được đúng không? ok. <clears throat> Cũng chưa hiểu vì sao là cái này lại không có tiếng. Không mute. Bây giờ miếng nhạc, sẽ ngồi. Có nhạc, không có tí nhạc nhẽo nào. các bạn ơi rồi họp á các bạn xong cho các bạn <laughs> bạn nào mà nói happy merry christmas và halloween <laughs> chữ a một chữ o ok xong chưa các con Dạ. Ok, cô sẽ em ở đây á. Rồi chúng ta sẽ nói gì nhỉ? Chúng ta sẽ nói gì nhỉ các con? Bây giờ cô sẽ bật mic. Cô sẽ bật mic cho các con, cô sẽ bật toàn bộ lên nhá. Con sẽ đồng thanh nói cái này mình phải đoàn kết nhá, nói cùng một lúc nhá. <laughs> ok. một hai ba drink a drink a drink take a drink take a drink ok drink <laughs> drink <laughs> okay happy halloween everyone happy halloween okay do you have fun today Yes, of course. No. Okay, yes. Thank you so much. Okay, so are you I going to plan. are you going to go trick or treat in your neighborhood? No. No. No, no my uh, neighbor is sleeping because <laughs> this our virus and uh, is in here, so we cannot go. Oh, okay. My neighbor, uh, not not, they are asleep now. Okay, everyone is asleep now. Wow. Okay, happy Halloween, everyone. I hope you have an amazing Halloween. <laughs> okay, Halloween Merry. Cô đừng nói Merry Christmas. Okay. Đây, cô có vài câu dạy cho con này. Hãy lấy nó qua màn hình nhá. Hãy lấy nó qua màn hình nhá. Okay. Cô lấy được. Cô còn có vài ừ, cái nữa. À, cái này nữa nè. Cái này cô chưa thử bao giờ. Cô nghe nói là nó có vị sữa chua. Đấy, ở đây rồi. You can oh my god, nó bị sữa chua à, cô. New York, what the hell? Ok, ngày Halloween vui vẻ nhá. Mặc dù chúng ta vâng. không được đi uh, xin kẹo nhưng mà chúng ta vẫn được đi xin kẹo với cô. Nếu chúng ta gặp nhau được thì cô cũng cho con cả đống kẹo này luôn. <laughs> ok, mong là năm sau con có sẽ có dịp uh, hóa trang và đi xin kẹo nhé. Ô, bà đang nói cô kẹo. <laughs> okay, so goodbye. Happy holiday. Không không đâu cô Okay, don't have a nice year. Bye teacher. Bye teacher. Bye teacher. See you soon. Bye teacher. See you soon. Cô ngay đây em còn vào bye bye. Là bạn nào share screen đấy? Bạn nào share screen đấy? bye bye, bye. bye. các bạn nào đang share screen này